Vâng, thưa quý thính giả và các đồng chí, có lẽ tiếp theo những âm hưởng hào hùng về người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong các chương trình trước đây mà chúng tôi giới thiệu tới các thính giả yêu quý, thì hôm nay Ngọc Hà muốn quý vị thính giả cũng sẽ đến với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Và Ngọc Hà bật mí là vẫn viết về những người lính đấy nhá. Anh Nguyên Hiếu này Có đấy Anh đoán xem sẽ là đề tài gì đấy ạ Ui giời đố gì mà dễ quá thế Ngọc à Chưa chắc anh đoán đúng đâu <laughs> Em đã bật mí là những giai điệu nhẹ nhàng dịu dàng về người lính thì chắc chắn là những cô gái rồi đúng không Ừ mới đúng một nửa thôi ừ. Nữ quân nhân thì nhiều lắm Anh thử đoán ngành nghề gì nào à, Thì dịu dàng ờ, thì chắc là các nữ quân y hoặc là nữ à, báo vụ thông tin hay là quân nhu gì gì đó phải không rất tiếc là anh lại phải hát bài anh sai rồi Ồ, thế à? đây là những cô gái làm lính thợ à. mà lính thợ quân giới hẳn hoi anh nhá ồ vậy cơ à ừ nhỉ anh quên mất à, <laughs> những cái công việc nặng nề như là hàn phay tiện rất là tỉ mỉ à, cũng đòi hỏi độ chính xác rất là cao thì thường là phần dành cho anh em nam vậy mà lại là những giai điệu nhẹ nhàng về những cô gái vâng đúng vậy thật là bất ngờ phải không anh à. À, và không để quý vị và các đồng chí phải chờ lâu hơn nữa mở đầu ừ. chương trình hôm nay ngọc hà sẽ giới thiệu tới quý vị và các đồng chí một tác phẩm mới đó là tác phẩm chuyện tình những cô gái vào ca sáng tác trần kim phụng mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe nhé niềm vui chào bâng quang, những cô gái chuyên cần những đôi mắt biết cười thân quen chiếc cô chiếc kim say xưa bao phai muối tiền hôm nay em vào ca than hồng reo thép chi tròn vai người lính thờ ngành quân giới việt nam tấu này. Ừ, có đấy. Ngọc Hà để ý rằng khi nghe những giai điệu lãng mạn này, trông anh rất là lim dim. <laughs> không hiểu cảm xúc của anh trong lúc này như thế nào ạ? À, anh à, đang cảm thấy rất là thú vị vì à, một sự thay đổi trong phong cách viết nhạc của tác giả này, Ngọc Hà. À, vâng và anh cũng biết về tác giả bài hát này, ừ. anh à, Trần Kim Phụng. À, thì biết rồi. À, anh Phụng còn là hội viên của hội âm nhạc Hà Nội nữa cơ đấy, Ngọc Hà. À thì ra thế ừ, ạ. Vâng. Với một niềm đam mê sáng tác thì anh Phụng đã có một số tác phẩm được các thính giả lính rất là yêu thích như là bài ca sóng hát muôn đời này ừ. à, niềm tin yêu sư phạm vân vân vâng. và anh đang thắc mắc là nghe các tác phẩm của anh phụng thường là mang tiết tấu mạnh mẽ như là rock chẳng hạn hoặc là hành khúc chứ cái thể loại nhẹ nhàng như vans như bài này thì vâng tức là chuyện tình những cô gái vào ca ý ừ, anh là thế đúng không đúng rồi có một sự thay đổi không hề nhẹ trong phong cách sáng tác Ngọc Hà có đồng cảm với ý nghĩa đó không? À có một à, thắc mắc rất là có cơ sở. Đúng rồi. À, anh sẽ có được phần giải đáp qua cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Huyền Trang với tác giả Trần Kim Phụng ngay sau đây. Mời quý vị và các đồng chí chúng ta cùng nghe nhé. Chào anh Trần Kim Phụng ạ, cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện với chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Vâng, uh, xin chào biên tập viên ờ, Huyền Trang. Và vừa rồi những giai điệu nhịp nhàng uyển chuyển trong ca khúc chuyện tình những cô gái vào ca của anh đã vang lên đầy hào hứng. Anh có thể uh, cho khán giả chương trình và Huyền Trang được biết về uh, cảm xúc ban đầu của anh khi viết nên ca khúc này ạ. <laughs> cảm xúc ban đầu ấy à, rất là khó tả. Vâng. Uh, có thể nói là trong một cái lần mà tôi đưa các phóng viên báo chí đi tác nghiệp ấy, thế thì mỗi một lần qua một nhà máy hay là đến một cái phân xưởng đến một cái xí nghiệp ừ. thì dường như đến đâu tôi cũng thấy trong đoàn quân nhịp bước vào ca là dáng hình thon thả của các cô gái à, vâng. với uh, những cái đôi bàn tay khéo léo họ hòa mình trong cái tiếng máy reo và rất là say mê lao động có cái gì đó nó, nó giống như là hình ảnh về quân giới cục và công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam mà tôi đã tìm hiểu trong lịch sử bỗng dưng là một cái tiếng cười khúc khích ờ, khiến tôi rất là chú ý À, hóa ra à. <laughs> hóa ra là cái tiếng cười khúc khích của một người con gái khác người ta vào người ta thay ca để bám máy à vâng ạ thế thì cái âm thanh đó nó vô cùng đáng yêu dường như cái âm thanh đó đã đánh thức cái giai điệu âm nhạc ừ, tưởng chừng đã ngủ quên trong tôi à, thế là, lúc đó tôi mới ú ớ ú ao ớ một cái tem tạch tạch tạch tạch tạch ừ. tạch tạch tạch tạch tạch tạch thế là cái giai điệu ờ, âm nhạc bắt đầu nó cũng thế nó nó nó hòa vào vâng. hôm nay em vào ca trong tiếng mây tràn hòa đấy ờ, cái cảm xúc ban đầu bắt đầu ừ, của cái bài hát đấy là tôi còn nhớ được những cái điểm như thế vâng không ngờ là cái duyên mang anh đến sáng tác bài hát này nó lại đáng yêu đến như thế um, huyền trang thì hơi thắc mắc về tựa đề của bài hát anh đặt là chuyện tình những cô gái vào ca Lúc đầu thì Huyền Trang cứ liên tưởng là giống như bao tựa đề các ca khúc Việt Nam miêu tả những câu chuyện tình cảm giống như là tình yêu đôi lứa. Tại sao không phải là chuyện những cô gái vào ca hoặc là niềm vui cô gái vào ca? Thưa tác giả Trần Kim Phụng ạ. Quả nhiên tôi không không thể nào thoát khỏi cái chữ tình À. khi mà đặt tên trong cái ca khúc này à, vấn đề tôi thấy ở đó ở ở các cái cô gái của ngành quân giới thì thì không phải là chỉ có ở cái chuyện những cô gái vào ca hay là niềm vui cô gái mà vào ca mà tôi thấy ở họ bao gồm cả tình yêu gia đình đồng chí đồng đội cùng với đó là tình yêu nghề nghiệp tình yêu quê hương đất nước ờ, cũng cũng là một cái một cái mà mà tôi thấy rất là sâu sắc trong cái, cái truyền thống văn hóa của dân tộc rất coi trọng chữ tình vâng, trăm cái lý không bằng một tí cái tình cơ mà ừ. ờ, điều đó lại cũng rất là phù hợp với lại truyền thống của ờ, phụ nữ quân đội mà họ đang phát huy rất tốt ờ, như là anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang điều này thì có thể nói là đã được hun đúc qua bề dày truyền thống lịch sử của dân tộc tôi còn nhớ một cái nhà thơ đã từng viết trên đất nước nghìn năm chảy máu nghìn năm người con gái vẫn cầm gương ừ. hay là cái câu thành ngữ rất là hay giặc đến nhà đàn bà cũng đánh Vâng, Nên là uh, phía sau cùng của chuyện tình trong bài hát này ờ, tôi viết là dệt tình yêu đất nước, dệt tình những cô gái vào ca. Vâng, đúng là qua những chia sẻ của anh thì ờ, ta thấy chữ tình nổi lên rất là sâu sắc. À, thưa anh Phụng, trong bài hát thì anh đã sử dụng tiết tấu 3-4, một điệu vals rất là mềm mại, nhịp nhàng, phù hợp với mùa xuân. Nghe bài hát vui như là mùa xuân đang đến thật rồi đấy ạ. Tại vâng. sao anh lại ờ, đưa ý tưởng là dùng nhịp điệu này vào bài hát, nhất là miêu tả về nghề nghiệp của những nữ thợ quân giới, một nghề có thể nói là khá nặng. Tôi nghĩ đó là cái duyên. Tôi cũng không nghĩ rằng là mình đã có duyên khi mà chan hòa giữa tiếng ồn ào đột dập của xưởng máy với hình ảnh của những cô gái vào ca ừ. Ờ, cũng có thể là cái nụ cười mà tôi đã tả <laughs> lúc trước ấy bởi vì họ rất là lạc quan và yêu nghề do đó mà khi đưa cái nhịp ba bốn vào thì nó có cái gì đó nó nó bồng bềnh nó làm đẹp thêm hình ảnh của người con gái ờ, nó tôi nghĩ là nó phù hợp với cái lại cái cái tấm áo dài ờ, trong cái không gian của xưởng máy như vậy mà mình có thể chan hòa được giữa hình ảnh của của phụ nữ Việt Nam Ờ, với một cái nhịp ờ, điệu nhạc mà cũng rất nhiều người ưa thích vâng. thì tôi nghĩ là nó nó sẽ hiệu quả và phù hợp nhưng mà và vâng, ừ. tôi nghĩ đó là cái duyên thôi là vâng. duyên vâng Vâng, có lẽ là trong mắt của những cánh mày dâu Việt Nam thì à, người phụ nữ Việt Nam dù mặc trang phục như thế nào, dù đang làm công việc như thế nào thì có lẽ là các anh cũng vẫn cảm thấy cái sự dịu dàng ở trong đó đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện cùng tác giả Trần Kim Phụng xoay quanh tác phẩm của anh. Anh Trần Kim Phụng thân mến Vâng Vâng, Huyền Trang rất là ấn tượng với hình ảnh Những đôi mắt biết cười thân quen bên chiếc búa chiếc kìm Đấy, um, những đôi mắt biết cười Anh Phụng này, tại <laughs> tại sao không phải là những đôi mắt đang cười nhỉ? À, những đôi mắt biết cười Có lẽ đôi mắt là là cửa sổ của tâm hồn ừ. Tôi tôi thấy cái chỗ này thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi Những đôi mắt biết cười bởi vì đơn giản theo tôi là họ cười rất là đúng lúc à, <laughs> tôi đã thấy những cái ánh mắt ấy ngay cả khi họ đeo khẩu trang ừ. bởi vì là lao động thì đeo khẩu trang rồi bảo hộ phải đúng quy định tôi không dám nhận xét và đánh giá về họ nhưng mà những cái điều mà ở họ hiển hiện trước mắt tôi những cái cử chỉ hành động của chị em rất là thành thạo có thể nói là thành kỹ năng kỹ xảo trong công việc thế nhưng mà ờ, khi mà họ rời công việc ra ấy, ừ. thì cái ánh mắt của họ thật là tuyệt vời ánh mắt biết cười Vâng. Vâng, và không chỉ có hình ảnh ánh mắt đó mà cả hình ảnh trong câu hát Than hồng gieo thép chín, tròn vai người lính thợ cũng rất nên thơ phải không anh? Vâng, Than hồng gieo thép chín, à, tròn vai người lính thợ của ngành quân giới. Thú thực là viết đến đoạn này ấy thì cái giai điệu âm nhạc nó cứ nó cứ bồng bềnh, nó khiến tôi tự nhiên nó ngấm vào trong người thì cái giai điệu âm nhạc ừ, tôi tạm gọi là lúc đấy nó nó vào gam ấy thì ừ. cái cái duyên cái cái duyên để tìm đến cái câu chữ này nó tự nhiên nó ùa về thành ra là <laughs> tôi nói là <laughs> cũng là cái duyên thôi chứ cũng không tài giỏi gì chỗ này nghĩ đến cái hình ảnh than hồng gieo thép chín thấy nó rất là đẹp nó bồng bềnh theo cái điệu nhạc với tôi đưa lên rất là cao Vâng. Ừ, anh Kim Phụng này, bài hát này thì uh, giai điệu đẹp, ca từ đầy hình ảnh, tiết tấu nhịp nhàng tươi vui, À, tuy nhiên Huyền Trang thấy là anh viết âm vực rất là rộng, rộng những trên hai quãng tám cơ. Thật khó để phổ biến cho những giọng ca không chuyên. Huyền Trang thấy là điều đó hơi đáng tiếc. Anh giải thích như thế nào về điều này ạ? <laughs> Bây giờ Huyền Trang nói tôi mới ngộ ra, tôi cũng à. không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp. <laughs> Vâng. Ờ, bây giờ mình mới biết là mình viết nó rộng như thế nhưng mà có vẻ như ai hát bằng trái tim thì thì nó đều đều hay cả giống như vâng. tôi viết nhạc bằng trái tim thôi ờ, thú thực là như thế Vâng, người ta thường nói là những gì mà xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ đến với trái tim và Huyền Trang tin chắc rằng là với những tình cảm mà anh dành cho những người thợ nữ quân giới cũng như là uh, những cái tình cảm mà anh đã để dành sáng tác lên bài hát này thì uh, trong thời gian tới bài hát sẽ tiếp tục uh, phổ biến rộng rãi hơn đến với khán giả và tiếp tục đi vào lòng công chúng sâu sắc hơn nữa. Vâng, cảm ơn uh, biên tập viên uh, Huyền Trang. Hôm vào ca trong tiếng máy chan hòa dệt nên bản tình ca nồng cháy niềm vui chào bâng khuâng những cô gái chuyên cần những đôi mắt biết cười thân quen chiếc bút chiếc kìm say xưa bao phay nguội tiếng Thế nào rồi anh Nguyên Hiếu? À. À, nghe câu chuyện vừa rồi anh đã rõ hơn về hoàn cảnh sáng tác của tác giả Trần Kim Phụng chưa ạ? Vâng, cái câu chuyện à, xoay quanh tác phẩm mới của tác giả Trần Kim Phụng rất là thú vị. À, và qua đây thì Nguyên Hiếu cũng hy vọng rằng à, Ngọc Hà cũng như là quý vị thính giả của chương trình sẽ đồng à. cảm với suy nghĩ của Nguyên Hiếu rằng trên mọi miền đất nước, những nữ thợ quân giới, họ những cô gái Việt Nam duyên dáng đầm thắm với đôi bàn tay khéo léo và tinh thần làm việc say mê tỉ mỉ cần tắc ở những dáng vẻ nhỏ nhắn mặc áo lính ấy đã góp phần không nhỏ để những nòng súng vươn cao canh bầu trời Tổ quốc hay những đoàn tàu lướt sóng bám biển vươn khơi bảo vệ chủ quyền vùng lãnh thổ thiêng liêng. À, chúng ta sẽ nghe lại tác phẩm này một lần nữa nhé. Hôm nay em vào ca trong tiếng máy chan hòa dệt nên bản tình ca nồng cháy niềm vui chào bâng khuâng những cô gái chuyên cần những đôi mắt biết cười thân quen chiếc bút chiếc kìm say xưa vào phay nguội tiếng hôm nay em vào ca than